Rồi, vào ví dụ cụ thể đi. Ví dụ 1, thực hiện phép tính sau. Câu A. Bước 1 viết trung tử. Rồi sau khi trung tử, bước 2 rút gọn. Rút gọn số trước. Hai cái này. Cái này còn 3 x với x bình. Được chưa? y mũ 3 với y bình cái này còn y. Vậy trên tử trên tử thầy còn mỗi số 8 dưới mẫu thầy còn 3 y x. Được chưa? Nhớ nhá, cứ phân tích rồi rút gọn. Tiếp câu B cũng vậy.